I'm a young boy in the hood Bước ra đường chỉ tề và ngay ngắn I'm a young boy in the hood Chaser ấy cả ấy cả may mắn I'm a young boy in the hood Bước ra đường chỉ tề và ngay ngắn I'm a young boy in the hood Chaser ấy cả ấy cả may mắn Và có nhiều thứ vẫn còn đang xuất hiện On my cho những ai mà còn chưa biết Có một thằng nhóc đang tập tuệ câu rap viết nhạc Ở trong một cái mưa ra giết Vẫn còn tha thiết với những vần câu anh biết gì từ đâu vội vàng xuất hiện và rót Yeah, như là một cách Tây Âu Tâm may mắn vì ta đã được dẫn dắt đi theo đúng đường Và sau này sẽ hái cục tiền Bên cạnh là một em gái cực xinh Lại cũng biết luôn cả thái cực quyền Flow ta chắc như từ thành kiên cố Tên đã nắm đủ mọi loại hình nguyên tố sẽ cho thần số thì anh luôn lộc lá Bước vào cuộc chơi một mấy anh luôn bộc phá Yeah That's right Sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tìm em Anh là kẻ may mắn Let's go listen up Yeah, everybody rap like that Everybody wanna make a track like that Khi mà ta luôn còn may mắn bên trong và ta từ từ một bước sẽ không về ra thành không và ta đã được rap like that Ok, may mặt khi ta của anh em khi nhìn biết với con mình tai và đập đập đập đập và luyện tập lại luyện tập như đi giật vẫn luyện tập cho tới đất canh đêm let's get it khi phải kinh ngang mà lại sân thần thái anh lạnh hơn cả gió lùa Mr. Lucky Boy thêm bao show may mắn của anh còn hơn cả có vua pick it up pick it up pick it up uh, mà tôi sẽ được hưởng tôi có flow rắn chắc như là cột đã đi sâu như kiểu ông đi lâu đang đi flow lại tạo nên một bước đột phá như bóng đèn đang bật rồi lại tắt Nghe được giai điệu giống như là nước chảy sóng Quất rồi lại lắc Như đuôi rồng không lo bị xước vẩy và Bật rồi lại tắt Nghe được giai điệu giống như là nước chảy sóng Quất rồi lại lắc Như đuôi rồng không lo bị xước vẩy Yeah That's right Qua Follow me What's up Everybody right now sing with me Yeah Racer Put your hands up What? Yeah Chaser aka cái may mắn